Xin chào tất cả anh em đã xem like à, và đừng quên à, cho Dư Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và lần này thì Khải đang mở túi Vinh anh em ơi. Đây, Khải đang gồm là 1.000 nón Giáng sinh, 1.000 áo Giáng sinh và 1.000 quần Giáng sinh kèm với à, cái chuông anh em ạ Cái chuông thì phát hiện 50k điểm tống kim đỡ ép anh em. Đây anh em cùng xem qua cái thợ lợ ghép cái event Giáng sinh ăn lành như thế nào này. Đây anh em cho anh em xem nha. Xem sơ qua rồi mở xong rồi anh em mình đi ăn event nha anh em. Đây như ờ, đây thì ờ, đã bắt đầu sau ờ, ngày 3 tháng 12 là mà đêm hôm qua đêm hôm qua thì trong bang cũng có khá nhiều anh em ăn rồi và đó rồi cùng ngày được kết um, mở em vinh rồi à, kết thúc ngày đua top uh, của ban hội là ngày 26 tháng 12 nha nam đó kết thúc ngày 26 tháng 12 rồi ngay, ngay trung tâm tương dương 197 200 nón nè áo nè ơi túi nguyên liệu sinh là cái túi khả năng mở nè mở được áo này nón này quần này quần slip này à, còn giày giày này thì 150k điểm thì à, đợi anh nghe Vinh Xu à, anh Vinh Vạn <coughs> anh Vinh Tiền Vạn chuông chuông này này 50 điểm 50 điểm là đợi anh nghe Vinh Xu hay sao đây rồi mấy cái này là đua tốt xanh đỏ đua tốt à mà cái này mấy cái này là mua cái này sâu khăn trong đỏ là sâu nè khăn trong xanh là tiền vạn đây mà hai dạng một cái tính ra even tiền dạng là tốn khoảng 2k dạng <coughs> còn even sâu thì tốn khoảng 10k sâu tại vì mỗi even là 1.000 cái nhân lên rồi thiệp cá nhân thì băng hồi rồi đó rồi con trùng xanh này à, vớ cái vớ thì 150k điểm tống kim à, cái, cái này khả chi ăn thì bỏ qua đi tiền vạ sâu này người tuyết tròn khen đỏ rồi nè 3 tỷ anh được 3 tỷ kinh nghiệm ôi anh này được ấp gần hai cấp anh em à ngon ấy <clears throat> hiện tại bây giờ với cái cấp chính xác của khải thì khải à, lên một uh, một triệu một tỷ một tỷ tám một tỷ chín rồi thì à, Khải gần úp cấp thì bây giờ Khải nghe Vinh là Khải nghĩ Khải lên thì được hai cấp anh em ơi bây giờ đang 96 anh lên 98 đó anh em khẳng định luôn rồi cái chuông này ok rồi tới nữa mua cái cái vớ à, cái gì mua cái à, cái cái màu đỏ đỏ đây 10 xu với lại cái chuông ok anh này được mảnh ngựa này mảnh ngựa mảnh ngựa này lần bài vớ xanh vé số Giáng sinh ai chạc này hay nha đặt kim bảo nộp tại thằng thằng tài biển kinh đã có hội nhập 100 kim bảo Vé trúng thưởng khớp với ngẫu nhiên được sổ số vào 20 giờ hàng ngày 20 giờ hàng ngày Đến kết À vé sổ số trùng khớp với ngẫu nhiên được sổ vào lúc 20 giờ Là đúng ngày 26 tháng 12 sẽ bắt đầu sổ nè em ơi <clears throat> Mình sẽ chọn số nhà đó là 26 tháng 12 sẽ bắt đầu sổ Hơn là sẽ được 100 kim Wow Ngon ngon cái vé số ngon ấy Mặt nạ dân sinh nhận được uh, may mắn khi đeo vào 500 may mắn tận dụng 72 giờ Đại quá tử tiêu đen đô tốt Hóng binh ông già tiềm năng ông già kỹ năng ông già tiềm năng là màu tím màu hồng chứ ông già kỹ năng là màu vàng rồi ok phúc duyên tinh hồng thủy tinh và cái này thì e bên nào cũng có giống nhau không gì khác cả rồi đến móc thì 10 triệu 20 triệu 20 triệu và 100 triệu móc cuối cùng vòng sáng có ba phật ở giữa khá là đẹp cộng 200 sinh lực <coughs> cộng 200 sinh lực 20 ngày 300 triệu Noel rồi có thở tiếp bên tinh và lục họ tinh 200 sinh lực ngôi sao may mắn sau khi mở được ngôi sao bắn sẽ nhận lệnh bài của xanh hệ phóng minh thạch nhất kỹ còn công phụ ôi cái nhất kỹ này em ơi kỹ này con có một cấp này cái này mới ngon này em ơi <clears throat> ngôi sao may mắn này nếu mà ăn anh xem 1000 Evan sẽ có một cái ngôi sao may mắn anh hơn hơn sẽ được nhất kỹ càng công phù wow một kỹ năng 25 ngày quá đẹp luôn em ơi trời ơi một ngàn cá được mặt nạ đây sử dụng ba mặt nạ may mắn à, rương mặt nạ may mắn à, tiểu bí kíp hình ra bí kíp nữa này bí kíp chính thức có luôn nha em ơi bí kíp chính thức có luôn nha anh sử dụng nhận được 10 kỹ năng á, à tưởng mát chứ nếu sử dụng được 10 kỹ năng thì anh em luyện 10 10 kêu là anh em cánh cái này là mát 20 đó vậy đó mà bút đại lệnh bài bot giáng sinh thể diện giới à ở mùa này thì rất là bọn rất là bài bot xanh nha anh em lệnh bài bot xanh nha anh em mùa này nếu mà ngon ngon ngon thì gom ờ, vài rương đánh bem được bài bot xanh cho anh em hộp giáng sinh may mắn thì tin ngựa hôn minh thật ngẫu nhiên rồi ok đó đơn giản thôi anh em còn lượm bài boss Devon thì nó giống như lượm bài boss hôm trước anh em một uh, ở vừa rồi kể mình vừa rồi là hơn hai trăm máy một con á và long từ kinh ngựa này nó kiểu ok rồi em hiểu đây đã coi thử mở trong giờ đi ép nha em ơi hello ờ, chiến lê đúng rồi cái lượm bài boss xanh hello đại lắc nha hello hạnh ngô hello uh, anh em mới vô rồi úp cấp anh em ơi nhìn là muốn úp cấp ngay về liền rồi anh em ok đủ rồi đủ đủ đủ đủ đủ phải đi úp cấp ngay tầm này lo đi úp cấp ngay tính sâu anh em ơi rồi sau khi đủ uh, một ngàn nó một ngàn này nọ thầy chuyển vứt cho con uh, <coughs> ngày mười nó cầm đây gì cái gì à, ngày mai anh Vinh khắc cho anh khắc tiếp nè này dư này dư áo này dư nón này dư quần này mở luôn nè à đó đâu cái này thì tính ra mở ra một nghìn để ăn luôn chứ lụm làm gì mở luôn mở luôn mở luôn luôn đó hết đó hết đó hết đó hết luôn Cả sẽ mở thêm uh, thứ ca nữa đỡ, <coughs> thứ một ca nữa đứng này chơi nè mày rồi cho trong thời gian chờ đợi anh em chờ một chút nha đây cho anh em xem xét đồ trong thời gian chờ đợi anh em. Hôm qua mở được cái áo phục hồi đạt móc 47 quá tuyệt vời luôn. Khải bỏ luôn cái áo cũ cho anh em, áo cũ 30 chón. Thì ờ, Khải bỏ áo cũ thì hiệu ứng chón Khải còn có 60 thôi nè, 40 nè, 20 nè, 60 chón thôi. Nhưng mà Khải bù đắp lại được cái áo phục hồi cao thì ờ, tỷ năng uh, cái, cái cái cái cái chỗ mà phần Khải bị uh, nhồi máu hoặc bị đam thì Khải sẽ bị uh, giảm lại hiệu ứng sốc đam hơn anh em. Giảm hiệu ứng bị chí mạng hơn, ngon hơn. bồn máu lên rất là ngon buổi trưa buổi trưa vẫn đánh nhưng mà buổi trưa khải không online nên tại vì khải đánh có một khoảng một tiếng khải ọp rồi nên là chưa khải không online nên em sẽ đổi mới cho em xem đó thay được cái áo đẹp vô này đó. tối nay với hiệu ứng sớm 10 chó không biết đánh tống kim ra sao đây đó. nhận sức mạnh 11 sinh lượng lực nhận sức mạnh 7 sinh lượng lực đó gặp bòi kháng sinh lượng lực kháng lôi cái bòi này thì lái dòng sinh lượng lực nên em kháng lôi không kích được Ngập bòi này khải vừa mua ba kim bốn kim khải mua bốn kim mua thằng em trong ba đó ok chưa vẫn giữ 80 chậm thôi còn lại thì chón sẽ bị mất uh, ờ, 20 từ áo đi đó còn 60 chón 60 chón thì nó chỉ được 40 chón thôi nhờ vào nghe mi nữa thì ngon có cái mi nữa ụp vô là ngon rồi đủ chưa áo áo à, ok về dư luôn rồi à, nút hết luôn đi nút hết luôn đi cho nó có trận rừng tí dư vứt cho cờ lon nè rồi ok rồi vô tống kim một ít điểm tống kim nút hơi mít tối nay tống kim sao này biết đủ tống kim đủ hôm qua phải mua mớ lượng lách còn thôi wow, ờ, còn nhiều còn ờ, hơn trăm k đủ đầu đầu tối nó mua lách tống kim đủ lắm. đây một à, một gì vậy đây ta muốn chua nhắn sinh chuông nhắn sinh rồi ngàn chuông nhắn sinh rồi chỉ đi ép thôi tương dương cầm 10 10k mùa này thì Evan lần này về tốn 10k sâu thôi em ơi một hai 3 4 5 mùa trước thì 14 xu lận 14k lận nhưng mà cũng đền bù là được hơn 2 ờ, đến 3k thì tính ra Evan trước cũng tầm 10 ờ, kim 11 kim Còn mùa này thì ờ, khoảng 10 kim là có anh rồi 10 mùa này cũng 10 kim các anh ok áo đó đó rồi đi ép thôi bạn lách cái món đây đây <clears throat> Sốc sốc sốc sốc Đúng rồi cái chuyền chống bóng 40 nó đẹp luôn trận Suke ơi Mà cái chuyền đó không biết kìm đâu ra nè Hiếm á hiếm Cái gì Cần ít nhất bước sâu À đồ Đi đồ sâu rồi mơ rồi ok vô vô anh em đang xem anh Vinh này đừng quên cho khả like chia sẻ chơi nữa mày đó à, ờ, khen tròn đỏ này đó đầy đủ rồi nè khen tròn đỏ 1k này rồi à, chuông giáng sinh 1k này đó còn bản này tới được cánh sau đó 1k 1k 1k ok đủ nguyên liệu ép nha anh em anh cái lên à, hoạt động luôn đẹp luôn <clears throat> mà ghép người tiết khăn tròn đỏ đây rồi đây đủ uh, à, 5 nguyên liệu rồi ép ngàn cái dứt thôi rồi hút hàng rồi cắn bình quá tử ừ, hút hàng này mày, ơi à, bây giờ là bác hãy cắn bình quá tử ạ là mình quá tử ờ, thiên sơn là đang có trong người rồi cắn quá tử Rồi, let's go. Go go go. Nuốt anh em à. Đây. À, nuốt. Ok. Như đây. Thiệp này thiệp, thiệp uh, ờ, đô top bằng hỏi đô top cá nhân. Rồi, tiền thấu lộ. Tiền thấu lộ gì đây? Một vết số up cấp nữa em à Hai vết số lệnh bài boss mua này cái lệnh bài boss nha nè. Này gom gom làm rương bem anh em xem ok luôn em ơi. Tại mới cắn hơn trăm rưỡi cái mà bình đại 200 cá sẽ được gì ngon ăn không bình đại tiếp tiền thổ lộ tiền thổ lộ rồi 200 cá chưa cái gì 200 <clears throat> cái này anh em ơi Thôi tầm này cấp thấp lắm em dự đoán gì đâu nhìn là biết cấp bao nhiêu bao nhiêu phần trăm này <laughs> hello huy cá vàng nha hello hello phùng trương hello thành thiệp hồng ho hello tiền thành lê thanh hello phùng khắc minh nha ạc à, chín năm chín chín bảy khoảng 95 ờ, đến 97 tùy phái bạn ơi khả nghĩ chắc cũng tầm triệu rưỡi đến 2 triệu rồi có một ạc là bạn ơi còn đồ đạc tính sâu á à, tiếp tục nè hello này mới vô nha chúc em buổi tối xem live dễ nha em ơi <clears throat> rồi tiếp tục còn 200 cái hộp gì đây? đại lực lửa bao Trời ơi sao toàn ờ, Ồ oh, tìm nhanh Kỹ năng ơi Làm hai con kỹ năng anh em Một cục tìm nhanh em hai con kiến anh ơi hai con kiến anh đỡ tiếng tùy đỡ tống tiền mua anh em kiến anh nào kiến anh nào ông già nó em màu vàng đâu ông già nó em màu vàng đâu tiếp tục lần bài bot hai cái rồi tiền thấu lộ tiền thấu lộ ông già nó em màu vàng ông già nó em màu vàng ông già nó em vàng ơi được nhanh hiệp nghĩa này được nhanh ơi hoạt, động bùa phải online 24 24 anh ơi chứ anh đi anh biết hoạt động là cầm bùa không không hiệu quả đâu anh ơi cái cộng đồng anh nên cầm đam đi cái online mà anh cầm bùa nữa thôi chứ đâu có hiệu ứng đâu một cái mảnh như đây mảnh chiêu giả bốn trời ơi mảnh ngựa bốn em ơi hiện tại là gần nem hơn 500 cái rồi mới cái một viên thịt tinh này vẫn chưa có gì gọi là anh em ơi mấy bình viên phúc viên đại tiểu quá trời mặt nạ may mắn 5 phần trăm ôi, đồ chỗ này đẹp vậy đúng là ra mùa đông luôn em ơi mặt nạ may mắn 5 phần trăm mang vô là tăng may mắn 5 phần trăm em cũng được thì nó tính theo giờ anh em 70 72 tiếng thì cũng được um, vài ngày 3 ngày á một mặt nạ được 3 ngày hết hết 700 cái rồi anh em ơi hết 700 cái rồi có 700 cái này ông dạo này anh vàng đâu rồi thêm viên thiền tinh đủ được bóng rồi em ơi này ton này mới một ông già này em tìm năng này kỹ năng nào em cần kỹ năng oh yeah oh đó đậu một bộ ngay làm một bộ nữa ơi một kỹ năng một tiềm năng rồi nha em hiện tại Evan này sử dụng tối đa mỗi ờ, con hai mỗi à, mỗi nhân vật được hai cái hai kỹ năng hai tiềm năng thôi em mạnh tiếp tục gì vậy không phải ba cái mệnh nào này Đầu mạnh số số 4 Mạnh ngựa chiếu dạ 4 à, Xong mạnh 8 đi Mạnh 8 kiếm mấy chục kim rồi Đeo vào em may mắn à Ok Còn 155 cái cuối cùng Đeo vào thử may mắn ra con em Hello anh em mới vô nha Anh em đang xem thì đừng ngại cho Khải một like Đăng ký kênh ủng hộ chơi cho anh em ơi Và Khải hay like vào lúc 7 giờ 30 hàng ngày nha anh em Anh xem thì tối ghi lại kênh youtube Gia Khải Minh đỡ xem ủng hộ chơi nha anh em Và sau những ngày hoạt động thì chúng ta sẽ bắt đầu à, tống kim 21 giờ hàng ngày nha anh em Tống kim 21 rồi nha à, Vé số được 4 vé rồi thật rương dữ ta bốn vé số rồi mới rồi khô máu luôn à vé số này là hai năm một một, à chờ ngày à, sổ số rồi nhận tiền rồi em ơi ủa thời hạn sử dụng là ngày 22 hết hạn rồi mà đến ngày 26 của sổ số thì vé số này ở đâu hiệu quả đâu ta what the hell ảo vậy ba một không, ba bốn bảy năm ở đâu là sao ta với số kiểu ảo vậy Ồ, oh, một ông tiềm năng nữa nè mà ngon lành cành đào rồi hai ông tiềm năng này kiếm một cái kỹ năng nó đủ bộ khỏi phải tốn tiền mua nè rồi mấy cái mình tiền thổ lộ mấy tiền liên thổ lộ bỏ vô trong cái năm này không không bán được bao nhiêu tiền đâu hai chục xu mình nó bỏ vô trong rồi lời thì lỗ chữ biết được rồi mấy đình đại <clears throat> rồi hai hai tiềm năng này rồi đủ không ta đại lực sát thủ gián vứt cái áo vào luôn đi chặt chỗ phù hộ 40 cái áo phù hộ 40 vứt đi với số với đồ này với số này hết hàng anh em à sao nó đỡ kiểu áo dưới ta kiểu đó hết hàng như có rồi còn 86 cái cuối cùng là ba thì tinh một tinh hồng à. đem nộp á à? à nộp chỗ nào À ok ok Vậy kênh mình nộp mà đâu khỏi chặt rương luôn em ơi Đâu Chặt rương chặt rương chặt rương Ok gì bằng kênh nộp đi em ơi Đúng rồi Nó chặt rương hình hên mình nhận được uh, à, sổ số Chúng may mắn trăm kim anh nè Ờ đem nhìn nộp cho đỡ cho hết hạn chết luôn nè Chính xác chính xác Được hãy đi nộp đi Đấy, đủ cho hai mảnh ngựa và hai mảnh bốn nè khá là cười hai mảnh bốn khá là xì đa được hai lần bài boss đồ ít quá hai bài boss này lấy gì mà đánh ba viên thiện tinh hai cái mực nào mấy mặt nào chẳng mình bắn bỏ vào trong đi à, một viên tinh hồng thiện tinh ok quân phục này rồi đồ tốt cá nhân đồ tốt băng hội rồi khu cái cuối cùng 30 ô à gì biển cân chỗ nào anh em coi khả đọc là biển cân chỗ nào đây ờ gì à, biển cân à, rồi biển kinh thần tài á thần tài biển kinh á thần tài đâu Hiện tại đứng chỗ nào anh em Hiện tại biển cân chỗ nào anh em ơi Hiện tại ở đâu Cho nó bớt máy này chặt rừng quá Đây đây Giao với số dân sinh Rồi Đó bữa nào giao Ủa Sao nó cho giao Đúng vào lúc Thì ngẫu nhiên một số thì hiệp Sẽ nhận kim báo Ủa giao sao anh em Giao vé số này Ủa sao không giao được Vì sao vậy ta Không giao được nè Số miếng là số Không giao được vãi này Tính ra thì anh mình được uh, à, Còn một cách cuối cùng mà chưa khui được nè em ơi Được hãy tới cần, cần nút mấy cái này nữa lô lô lô lô lô anh em lên hạ số em ơi lên hạ số em ơi có giao sao em À, anh vẫn được uh, à, gần hai bộ. Anh Long lên hai sáu luôn anh Long ơi, em anh ấy vẫn gắm lên liền. Đó, ờ. đây ăn ờ, ăn ăn một hạt không ra cái gì giao cái số này. À, ủa sao anh em à, anh em có giao cái số được sao em sao giao không được ta? Vì sao vậy ta? Sao em giao không được? ăn một ngàn cái mà cãi tên ông không ra một bộ một cái tiệm ăn luôn ha ha úp úp mà khải khải khải úp rồi khải ao gheo khải úp rồi một cái cuối cùng chưa khui được em ơi được sáu viên tinh hồng quả thật là ngon rồi đây cả một viên tinh hồng đây đúng rồi chúng thì lại dao thôi anh em đúng rồi khi nào chúng mới lại dao còn cái này vẫn bỏng rương thôi nhưng mà nó đến ngày 22 nó hết hạn rồi lấy gì mà giao lấy gì mà nhận thưởng ta cái này cái vé số này vé số của mình đã ghi đến ngày 22 tháng 12 hết hạn rồi nhưng mà ngày 26 nó mới dạy nó mới nó mới uh, khui dạy á thì nó hết hạn mất tiêu rồi lấy gì mà giao lỡ chúng lấy gì mà giao phải update trước mà update lên update lên được uh, ờ, mở, mở cái đó ghi kiểu như ghi số số trước gì hiểu không có số sẵn rồi nè em update hết rồi mà update thì nó mới hiện event nhưng không update sao hiện event được này mà sao không giao được rồi, hả, hello dũng hb lưu nha hello bình trung con nhất kỹ là con nhất thôi ờ má cái càng khôn nhất kỹ cố gắng khui cái đó không ra này biết ra hay không này không giao được nè đợi khải hỏi order thử xem chứ tầm này à, nếu mà ngày 22 hết hạn rồi thì coi như vé số này vứt rồi thì ngày 26 sao mà dò được đúng không đến 8 cho ngày 26 nó mới sổ số mà mà thời hạn sử dụng mới ngày 22 hết hạn rồi rồi không tính dự ừ, đoán chắc nó phải chỉnh lại thôi đúng rồi cái này phải chỉnh lại thôi khải 77 nha nguyên trung ơi nguyên tùng ơi hello anh em ơi vô cái này anh em mình bút vào fanpage đi. kim này nhá đừng bỏ đi nhá đúng rồi đừng có bỏ nha đỡ đỡ sửa lại á bị lỗi á bị bị lỗi mất mấy ngày rồi rồi khui Gì đây ừ, Cục sinh lực hợp lý Bạc mặt nạ may mắn ngôi sao may mắn 300 đô tốt cả nhà 300 Khui này một con ngựa xích thố 15 ngày được luôn Ngựa gần hết hạn luôn Được hợp hợp lý nó là hợp lý Mới hạn xích thố luôn trời chắc Tiếp tục khui mặt nạ mắn này Hón binh thật Trời ơi, ơi mặt nạ kì không có không có cái nhất kỹ ta Toàn toàn toàn này Anh em lên hạ số này ơi Không được đờ, à, Tính ra gọi lời lỗ này Chứ à, được con ngựa thì 500 xu Cho nên em tính thì nha 10 kim 10 kim ấp được hai cấp thì không nói là được 500 xu con ngựa này Đó Cộng ba viên thị tinh 600 xu Rồi cộng viên tinh hồng 400 à, Rồi Cộng viên tinh hồng 400 Rồi bỏ xuống dưới bỏ xuống dưới Rồi bốn cái mặt nạ này may mắn năm Không biết bốn mặt nạ bao nhiêu bốn mặt nạ này chắc à, khả người chắc còn hai trăm rưỡi một cái đi bốn cái cho thằng kim đi mặt nạ may mắn uh, 3 tiếng quên 3 ngày khoảng à, hai trăm rưỡi xu một một cái đi rồi đúng rồi rồi trong này bình phúc quá tiểu đại một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám là hai trăm xu một bình tám là cả một ca 6 cả một ca 6 là được 4 k mốt rồi 4 k mốt phú dương đại này rồi 10 bình uh, thiên hối lộ đây cộng 200 xu 4 k ba à, hóng binh thạch ba năm trăm xu bốn k tám hai lần bài bot này không biết bao nhiêu tiền chắc còn vài trăm xu ba trăm xu đi ba xu cái hai cái 600 à, là năm k tư đại lực rồi hai cái hai cái tiềm năng hai hai cái tiềm năng một kỹ năng cũng được anh em à hơn là được hai tiềm năng hai kỹ năng này tính ra thì à, cái tiềm năng Evan mới thì cái này chắc còn à, một kim một cái nè hai cái là còn hai kim đó hai cái cũng hai kim rồi cái kỹ năng này hiếm rồi nè mà kỹ năng này chắc hiện tại bây giờ khả nghĩ kỹ năng chắc hai hai k một cái đó thì uh, thu được hai kim nữa rồi thu được 9 kim tư không lỗi gì mấy em ơi thu được 9 kim tư cũng khá là được không lỗi gì mấy lỗ có 500 xu 600 xu thôi mà được uh, up được uh, mớ kỹ năng tiềm năng này nọ ok up luôn đợi chi nào em đó quá đẹp luôn rồi giải thôi tuyệt vời luôn tăng lên ít máu nữa châu liền nè trời hôm nay có dòng Evan nữa châu nữa phải tăng lên này chẳng ít lực tây nữa rồi cho lên uh... rồi ba k lực tây đẹp luôn rồi Món 2 cặp tư Trời ơi dùng sáng đẹp vậy chứ dẫn đâu nè. uhm, Áo này nọ các kiểu Chặt rương quá chặt rương quá Chặt rương quá Bỏ qua cà lon đi Bỏ qua cà lon bớt đi nè mày Chặt rương quá Chặt rương quá Chặt rương quá Bỏ qua cà lon đi Trời ngựa rồi các kiểu này điếu rồi Phi tóc, được bao, mạnh sức thố, mạnh ngựa, từ le, bông bí rồi rồi bao nhiêu tin vô không minh thạch đựng cục rồi nói chung là ok anh em ơi anh à, Evan lên được hai cấp với lại anh trả lỗ bao nhiêu nè anh em xem video thích Evan à, thích à, video anh Evan như thế này thì đừng quên đỡ lại cho Khả like ủng hộ chơi anh em ơi Khả sẽ tiếp tục anh những ạc khác cho anh em xem tiếp theo nha đừng quên cho một like đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh